chào tất cả các anh em đang xem video nha hôm nay đồ chơi cầu việt sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em về một số cái dòng máy đánh bài kèm theo đó là một số thiết bị hỗ trợ cho anh em chơi cờ bạc bịp trong dịp tết sắp tới để giúp cho anh em kiếm tiền anh em nhé và anh em nào chưa từng sở hữu dòng máy đánh bài thì anh em đã tham khảo một số mẫu trên đây Đấy, đốt lại những anh em có cái nhà hẹp đó, thì anh em có thể sử dụng con A10 đó, nói chung là máy móc á, thì anh em chơi quen thì máy nào anh em chơi cũng được anh em nha Đấy, còn anh em nào mà dư rẻ hơn thì có thể sắm những dòng máy cao cấp hơn về những cái dòng máy cao cấp hơn á, thì nó không có gì khác biệt cả nó không phải là ăn nhau ở chỗ đúng hay chỗ sai mà nó ăn nhau ở chỗ cái tốc độ và cái bán kính quét bài này nha không phải tốc độ mà dạng như là cái phạm vi quét bài ok nè thì máy cao cấp hơn thì được tích hợp nhiều camera hơn ví dụ như con A10 một cái dòng máy tầm trung thì nó ba mắt camera anh em nha Đấy. cao cấp hơn thì có A7 8 mắt camera đây nè Đấy. hoặc là S800 6 camera ok nè, iPhone X8 camera đây là iPhone X này CVK 400 ok nè iPhone 11 12 camera đây một dòng máy cao cấp anh em nhé đấy hoặc là iPhone 8 6 camera rất là đẹp anh em nhé đấy CVK 600 thì 12 camera kèm theo đó hai camera cảm biến CVK 700 12 camera kèm theo đó hai camera cảm biến anh em nhé đấy nói chung rất là nhiều anh em được thêm cả một số mẫu trên kia nữa ok chưa nè đấy ngoài cờ bạc ra thì còn có sóc đĩa đây là sóc đĩa nè về những cái thiết bị hỗ trợ cho anh em sóc đĩa thì gồm có bát bát thì rất là nhiều mẫu bát tàn hình bát long phương bát trắng bát nhựa bát xanh, bát cam bát sứ có bát gì cũng có cả ok nè điện thoại quét ngang đây là một thiết bị hỗ trợ cho anh em chơi sóc đĩa chuẩn xác 100% nó chỉ chơi với cường độ là ba nhịp rung anh em nha ví dụ như là chẳng không rung ok nè, đẩy luôn một cái thứ tự luôn hai cái thế thôi đấy, kèm theo là cái thảm độ chính xác hoàn toàn tuyệt đối trăm trăm khi anh em sử dụng những cái thiết bị sóc đĩa đây thì nói chung sòng sớ anh em tự động chủ động anh em nha đấy, ok anh Nè, đấy rồi thì cao cấp hơn có máy rồi xấu. anh em chơi sóc đĩa đây là cái thiết bị cảm ứng ok nè. em khoảng cách bắt đằng của nó là tầm khoảng chừng 80 đến 1 mét khi chơi anh em chỉ cần mang một cái máy trong người kèm theo đó và một lá vị không tan là anh em có thể đánh được rồi ok nè hoặc là bầu cua tài xỉu đấy như trên đây là một số cái ờ, dòng ờ, thiết bị soi thiết bị soi đây á, thì anh em có thể kết nối với máy và đây là những thiết bị soi cao cấp anh em nhé như cúc áo nè cục sạc nè em không rất là nhiều rồi ngoài máy ra ngoài những bộ xúc đĩa đó, nếu mà anh em thích đơn giản thì có kính ép chồng đây kính ép chồng mình xuyên bờ em nhé đấy là kính mỹ ok anh em đấy về cái bộ kính Mỹ đây á, thì giá nó rất là rẻ nha chỉ tầm một triệu tám hai triệu một bộ tùy theo giá tùy theo thời điểm thôi ví dụ như lúc hàng hóa nó cháy như cái đợt dịch vừa rồi đó thì giá nó cao nó nhích hơn một tí tầm khoảng chừng hai triệu rưỡi một bộ nhưng bây giờ hàng hóa cuối năm rồi thông thả ok nè thì nó tầm khoảng chừng một triệu tám một bộ thôi đấy mua hàng mua kính hay mua bất kỳ một cái gì thì anh em đều được tặng một cây bài ok nè bài mua kính thì có bài kính mua máy thì được tặng hai cây và đặc biệt chú anh em chú ý khi sử dụng kính nè đấy để mà sử dụng kính thì anh em lựa chọn cái đại lý nào có số lượng hàng nó nhiều nó phong phú anh em nha Đấy, anh em chịu khó tí ok anh bởi vì tại sao nếu anh em mua sang tây hoặc là anh em mua đi bán lại lỡ cái thằng mà nó bán cho anh em nó đã sử dụng rồi nó bị bị mắc bệnh về mắt vì nó thì anh em đeo trực tiếp vào chân mặt nó dễ bị truyền nhiễm mắc vệ sinh anh em nha nó rất là nguy hiểm cho mắt của mình nên lựa chọn cái cái đại lý nào mà hàng hóa như thế này anh em nhé đấy rồi như đây là kính hàng về cái kính hàng đây á thì được bao bọc rất là kỹ nè nếu nào không có đóng gói nó, nó, nó, nó dùng máy đóng hết nó, nếu mà anh em khui ra bằng tay á đã qua sử dụng rồi á thì nó lột ở đây là anh em nhìn anh em biết ngay anh em nha đấy kèm theo đó là kính thái đây là kính thái nha nó cũng đóng gói rất là kỹ nha đấy, cao cấp hơn có VB nói chung cao cấp thì cũng không cao cấp gì hơn đâu giá cũng thế thôi anh em ạ à. cao hơn vài trăm nghìn thôi đeo kính thì anh em chơi bài liên bài cào à, hoặc là những cái môn bài như là xì dách bài xì tẩy nói chung là rất ok và hiệu quả anh em nhé hiệu quả cực kỳ luôn đây là kính hàng nè cái loại loại cao cấp này anh em nè anh em thấy không đấy rất đẹp và đây là kính ờ, kính hàng luôn anh em đấy thì một bộ kính như vậy á, thì nó gồm có những thiết bị như sau nè thứ nhất là cái len đeo nè em thấy không với cái lên đeo đây á, thì anh em khi anh em đeo vào mắt á, thì cái màu tím này nó sẽ hòa với lại màu con người 100 100 100 phần trăm là mắt thường không thể nào phát hiện được anh em nhé cái chai tẩy rửa lên sử dụng chai đây á, thì khi anh em đeo xong anh em bỏ lên ra ngoài trong cái hộp đựng đây cái hộp đựng này em xịt một ít dung dịch tẩy rửa lên như thế này để làm gì nó ra hết cái tiếng chất nhờn trong mắt đi đó, với lại xịt nó bảo quản được cái màu lên anh em nó không bị bay màu thứ hai á là nó sẽ tẩy rửa đấy, khi anh em lần sau anh em đeo nó sẽ không bị cộm nói chung là mát mắt nói chung cách bảo quản như vậy á, thì anh em có thể sử dụng năm này qua năm nọ mua kính thì anh em chỉ việc mua bài thôi và đặc biệt nè khi anh em sử dụng kính anh em lấy lên ra thì nó có cái cây nhíp để sẵn nè bằng nhựa nè anh em dít nó ra nha có nhiều anh em rất là bị bị rất là nhiều rồi anh em dùng tâm hay là anh em dùng cái ờ, nhíp anh em gấp nó ra thì cái vật sắc nhọn nó rách nó rách là mình vứt anh em nha nói chung anh em cần bất cứ một cái gì thì em cứ liên hệ 0988 61 ok cho anh em rồi qua bên đây cũng là một số thiết bị soi đơn giản thì mới nhập về ví dụ như là cái bật lửa này rồi nè rất là đẹp nha hai pin và pin anh em có thể sạc và thay đổi chơi liên tục anh em nha đấy hoặc là ví soi sử dụng pin 5C hoặc là pin thông dụng trên thị trường này ok nè và đây là vòng tay vòng tay đá đấy vòng tay phong thủy ok cho anh rất là đỉnh nha Đấy. và bên đây là một số mẫu ví dụ như là điện thoại điện thoại soi nha anh em bỏ sim anh em dùng bình thường nha đồng hồ đồng hồ thì nó chạy như bình thường và giá của những thiết bị soi rất là rẻ nha anh em nha Đấy. nhưng mà trước hết anh em muốn sử dụng thiết bị soi đây thì bắt buộc anh em phải có máy đánh bài anh em nha bởi vì anh em phải hiểu một điều như thế này nè những thiết bị sau đây nó chỉ hỗ trợ cho anh em là được độ chế camera kèm theo đó là tầng sóng cùng tầng sóng với lại máy đánh bài thì anh em sử dụng nó để mà anh em ngụy trang khi anh em sử dụng nó thì máy anh em cắt qua một bên hoặc là anh em đưa cho người đang chọn mình cầm và anh em dùng nó để anh em so bài anh em không có máy đánh bài anh em không có phần mềm đánh bài thì đồ so đây coi như anh em không chơi được anh em vứt nha đừng có nghĩ là mua có nhiều thằng nó lại bán cho anh em dụ anh em mua đồng hồ anh em cứ hỏi đồng hồ đánh bài đánh được bài gì nó cứ trả lời đại cho anh em đại bài liên bài kèo hay bài gì được nhưng mà thật ra không có nha anh em nha anh em có thể thấy nè cái chỗ đâu mà chỉnh bài và cho anh em chơi nó chỉ có mắt camera nó được thiết kế giấu trong đây thôi anh em lưu ý cái chỗ đó nha và bữa nay là một số thiết bị hỗ trợ cho anh em đổi bài chéo bài đây nè về thiết bị hỗ trợ cho em đổi bài cháu bài thì rất là nhiều gồm có ví nè áo quần áo phao quần lửng quần kaki quần gì cũng có hoặc là anh em có thể đem trực tiếp mẫu mã lên cho đại lý chúng tôi anh em đem đáo áo đem đem quần lên đấy thì cho kỹ thuật chúng tôi anh em thiết kế này nha về cách sử dụng nó như sau nè về cái ví đây á ưu điểm của nó là pin nó cực kỳ trâu anh em chơi tầm khoảng chừng anh em chơi tầm khoảng hai phút thôi anh em chơi tầm khoảng chừng hai ba ngày không sợ hết pin nha nếu về thao tác đổi thì anh em có thể nhìn đây rất là nhanh anh em thấy không này nút ra bài nha anh em sử dụng chơi bài liên bài cào cực kỳ hiệu quả nè anh em cùng xem nhé các là em con ba đúng không đưa nhẹ về nó hút rồi và còn hai lá này đấy anh em cùng xem nhé dùng cái đầm này đưa nhẹ về nó xuống đẩy cái ba đây này rất là êm bên trong rất là nhiều ngăn anh em đựng tiền bạc giấy tờ thì thân thoải mái anh em nhé đấy được chưa đấy về áo thì ờ, và cái ví đây á thì giá rất là rẻ nên nha chỉ có tầm từ một triệu tư đến một triệu rưỡi một chiếc thôi tùy theo màu nha anh em và tùy theo mẫu mã nữa và áo áo thì đây tôi thử cho anh em cùng xem cái áo rồi và đây là một cái chiếc áo sơ mi anh em thấy không Đấy, áo sơ mi đây thì tầm khoảng chừng 70 à, đến 75 kg mặc rất là ok. Anh em có thể nhìn nè. Đấy, không không thấy bất kỳ một cái cái cái cái máy nó nổi nè, anh em thấy không? Mặc như chiếc áo bình thường. Anh em thấy chưa? Hoặc là anh em có thể mặc áo thun. Ok nè về cách đổi về cái tốc độ nó rất là nhanh và anh em cùng xem nhé à, anh em đưa nhẹ vào nó sẽ hút vô rồi anh em thấy chưa Đấy. và anh em đưa cây khác vào anh em chơi bài liên bài cào thì cực kỳ hiệu quả nhé rồi em đưa vào đi rất là nhanh anh em nha Đấy. anh em thấy không về thao tác thì khi mua những cái thiết bị đây về thì anh em chịu khó bỏ chút thời gian ra anh em luyện tập anh em nha thứ nhất cho tay chân nó nhuần nhuyễn nó quen động tác đi thì vô sòng sớ của mình chơi nó ok hơn ok nè rồi thì nãy giờ tôi đã hướng dẫn và giới thiệu cho anh em về một số thiết bị, dụng cụ hỗ trợ cho anh em chơi cờ bạc biệp anh em nha. Anh em còn thắc mắc cái gì cứ liên hệ 0988 61888, anh nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh kỹ càng hơn cho anh em. Đặc biệt mua hàng bên chúng tôi, anh em đều có chế độ bảo hành đầy đủ, những cái thiết bị đơn giản như là áo đổi, quần đổi hoặc là kính ép chồng, anh em sẽ được bảo hành từ 2 đến 3 tháng, còn máy móc thì từ 6 tháng đến 1 năm tùy theo dòng. Ok nè. Cuối cùng, em tôi xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.